Khi zombie tiến hóa có trí thông minh siêu việt, một kẻ đứng đầu gọi là chúa tể zombie, hắn cắn ai thì xác sống đó sẽ có sức mạnh kinh người, rồi hắn đứng lên lãnh đạo zombie chiến đấu. Liệu rằng trái đất có bị diệt vong hay không đây? Nào cùng link trên Movie theo dõi một bộ phim zombie bom tấn vừa mới ra mắt nóng hổi này nhé. Câu chuyện bắt đầu khi một đoàn xe quân sự đang làm nhiệm vụ quan trọng, đó là hộ tống một vật gì đó cực kỳ bí mật trên xe, mà đi ở phía ngược lại là một cặp đôi mới cưới. Vì để tăng thêm không khí lãng mạn cô gái đã thổi kèn cho chàng trai nghe, tiếng kèn hay quá khiến chàng trai ngất ngú. Kết quả là tông thẳng vào đoàn xe quân sự kia, Hùng đồ cần hộ tống cũng bị bắn ra ngoài, đội trưởng nhanh chóng gọi tổng đài hỗ trợ, nhưng xem chừng đã không kịp rồi, đột nhiên món hàng mở ra cánh cửa, tổng đài nghe vậy liền tức tốc ra lệnh, tránh xa gói hàng càng nhanh càng tốt, nhưng đội trưởng còn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, người lính còn đang ngơ ngác thì đã quá muộn rồi, Món hàng cứ thế lao ra tấn công mà súng đạn chẳng hề cản nổi, đội trưởng mau chóng kéo người bạn trốn đi, nhưng không ngờ nó đã đuổi tới, một bóp nhẹ nhàng giết luôn người bạn, rồi cứ thế xông lên tóm gọn đội trưởng kia, nhẹ nhàng chạm môi lên cổ một cái, kết quả là cái xác của anh đội trưởng cũng biến đổi theo, và đôi mắt lúc này bừng tỉnh. Những nạn nhân khác cũng bắt đầu bục dậy, tất cả cùng chuẩn bị sẵn sàng, lao vào thành phố xinh đẹp phía trước mà tạo ra một đại thảm sát, nhanh chóng thành phố rơi vào hỗn loạn kinh hoàng, cũng chỉ bởi một con zombie nguyên mẫu bị thoát khỏi phòng thí nghiệm, sang đến hôm sau thì thành phố đã tan hoang chẳng còn lại gì, phía chính phủ thì thôi mặc kệ, quyết định sẽ thả bom hạt nhân cho nhẹ gánh, rồi chặn ngay một hàng rào container xung quanh, kết quả còn lại của Las Vegas chỉ là những zombie quây quần chơi hội với nhau, theo thống kê thì có hơn 15 triệu xác sống đã được vây lại, và giờ chính phủ muốn thả bom hạt nhân vào đây sau 4 ngày nữa, đó là lý do mà nhà tỷ phú Tokuda tới gặp nam chính Scott, bởi hắn còn 200 triệu đô cất giấu trong một căn hầm ở Las Vegas, giờ là lúc Scott cần lập một nhóm để xông vào đó lấy tiền. Đổi lại nhóm của Sports sẽ được hưởng khoảng 50 triệu, đang trong hoàn cảnh khốn khó thì số tiền lớn như vậy quả nhiên khó lòng chối từ, nhưng xâm nhập vào giữa hàng triệu con zombie thì có khác gì tự sát đâu, chỉ có điều con gái của anh đang rất thiếu tiền đi học đại học, nên Scott đành phải chấp nhận cái kèo khó xơi này. Thành viên đầu tiên là cô em gái vốn là một cựu cảnh sát, thành viên thứ hai tất nhiên cũng phải có đòn, vốn dĩ anh ta là một con quái vật trên chiến trường nay đã giải ngũ. Thành viên thứ ba là một bà cô nhăn nhúm, nhưng được cái lái trực thăng thì không ai bằng, Thành viên tiếp theo là một thanh niên cực kỳ không sợ chết, hàng ngày chỉ thích giết zombie và livestream, và tất nhiên không thể thiếu khi anh thợ khóa nhà mình, bởi cái két sắt mà Tokuda cất tiền được gọi là một kiệt tác của ngành bảo mật, khóa Việt tiệp cứ phải gọi bằng cụ tổ 30 đời, tất nhiên cái gì càng khó mở lại càng khiến anh kích thích. Rất nhanh chóng cả đội được tập hợp sẵn sàng, tỷ phú Tokuda bày ra kế hoạch đơn giản như là ăn kẹo, cả nhóm lao vào thành phố điên cuồng xả đạn mở đường, chỉ hai tiếng sau là tới cửa sòng bạc Las Vegas bên dưới sẽ là căn hầm có khóa bảo mật tốt nhất thế giới nhưng với tài năng của kỳ anh thợ khóa nó chỉ đơn giản như tụt quần xà lòn thôi mà, công việc còn lại chỉ là cất tiền lên trực thăng rồi lượn về thôi. Quả nhiên là một kế hoạch đơn giản vãi nồi, và cận vệ của ông Tokura sẽ đi cùng giúp đỡ. Con gái của Scott vốn là một tình nguyện viên được ra vào khu cách ly, nên Scott nhờ con gái đưa cả nhóm thông chốt kiểm dịch, thuận lợi tiến vào trại cách ly tập trung. Ở phía trại cách ly có hai đứa trẻ tối qua mẹ của chúng cũng lèn vào thành phố kiếm tiền, nên cô con gái kết nhất định đòi đi cùng để cứu bà mẹ đó. Scott hết cách cũng chỉ đành cho kết đi theo, nhờ thêm nữ tướng thông thạo địa hình dẫn vào. Mà tên trung úy dâm tặc này cũng muốn kiếm thêm chút đỉnh, nên được chia có 20 ngàn mà hắn cũng đồng ý luôn. Phía đằng sau bức tường là tàn dư của lũ xác sống, hàng triệu cái xác nằm chết tạm thời, nhưng trời mưa xuống chúng sẽ sống lại toàn bộ, lúc đó sẽ là ngày tận thế của những ai còn ở đây. Bất ngờ phía trước xuất hiện một tiếng gầm rất lớn, thì ra đó là một con hổ đã nhiễm virus zombie. Xem chừng công việc không hề đơn giản như là dự tính, đột nhiên nữ tướng tóc vàng rút súng bắn gục cảnh sát kia, Cô ta muốn dùng thằng dâm dê này làm quả hiến tế, bởi lũ zombie nhiễm trùng alpha thông minh và nhanh nhẹn hơn zombie thông thường. Nếu phải đối mặt với chúng đời coi như bỏ, chỉ có cách là dâng cống phẩm cho chúng. Quả nhiên mấy con zombie trùng alpha đã tiến đến nơi, tuy là zombie nhưng chúng lại có trí thông minh của nhà bác học, và sức khỏe nó ở cái tầm vô đối rồi. Sau khi nhận xong lễ vật chúng cũng từ từ rút khỏi, Đám người nhờ thế mới thuận lợi đi thêm, và những ai được bọn alpha này bắt đi thì cũng bị chúng biến đổi thành trùng alpha như chúng. Nhóm người cứ thế tiến vào, mà không biết rằng phía trên cao một con zombie alpha vẫn đang quan sát họ. Ở cảnh khác anh cảnh sát được đứng lôi vào trong và được mang tới cho chúa tể của lũ zombie này. Đó chính là nguyên mẫu zombie đầu tiên thoát khỏi phòng thí nghiệm, chưa bao giờ lũ zombie lại có tổ chức và quy củ thế này. Tên zombie chúa này cắn ai thì người đó sẽ trở thành zombie alpha, hắn muốn tạo ra nhiều chiến binh zombie mạnh mẽ, để lật đổ con người và làm bá chủ thế giới này. Ở cảnh khác nhóm người lựa chọn đi trong nhà cho an toàn, nhưng bên trong là hàng ngàn cái xác zombie đang ngủ đông, nhóm người chẳng nghĩ ngợi gì cứ thế len lỏi nhẹ nhàng lách qua giữa chúng, giờ mà đánh rắm to một cái đời coi như bỏ, thằng trợ lý cố tình chơi đểu, ném pháo sáng vào chỗ nhiều zombie, khiến chị đẹp phải vất vả len lỏi vào giữa chúng. Do quá chật trội nên vô tình va phải một zombie khiến nó tỉnh giấc. Rất nhanh trí chị xử gọn con này bằng dao đâm vào não. Không ngờ rằng điều này đã làm cái song lung lay. Quả nhiên một lát sau nó cũng rơi xuống. Tiếng động lớn lập tức khiến đám zombie tỉnh dậy. Bà chị mất bình tĩnh điên cuồng bắn súng lại càng làm cho nhiều con khác tỉnh thức nhiều hơn, nhanh chóng đẩy mọi người vào tình thế nguy cấp. May được cái chị có kỹ năng chiến đấu hơn người, một mình chị đẹp hạ gục hàng trăm con đơn giản. Sức khỏe chị còn nhiều nhưng tiếc rằng đạn dược sắp hết, mà phía bên này thằng trợ lý cố tình chặn cửa. Hắn muốn ép chết bà chị đẹp này, đạn hết rồi thì chị cũng hết cách. Phía nhóm của nam chính đã chạy ra được tới ngoài hành lang, Thằng trợ lý chạy theo bảo rằng bà chị đã chết, không ngờ rằng bà chị vẫn xông được ra, nhưng xung quanh lại có quá nhiều zombie vây hãm. Bà chị đành hy sinh ở lại chặn đường, anh thanh niên bắn nổ bình xăng trên vai bà chị tạm thời cắt đuôi được đám zombie này. Ra khỏi đó là đã đến sòng bạc, mọi người cẩn thận tiến vào bên trong. Tạm thời bên trong chỉ có vài zombie chủng loại thông thường, nên họ mau chóng diệt gọn rồi phân chia nhiệm vụ từng người trong nhóm bà cô nhăn nheo cùng bà chị đưa xăng lên nạp vào trực thăng, còn thằng trợ lý và cô tóc ngắn ra bên ngoài canh gác. Hai bố con thì đi đổ xăng để khởi động máy phát điện, thắp sáng tòa nhà và mở ra các cánh cửa. Anh thợ khóa khi anh là người nhát gan nhất, không ngờ rằng đã có thể giết chết một con zombie, khiến anh ta phấn khởi cười như đười ươi sóc lọ. Phía trước mặt đã là cánh cửa thiên đường, bên cạnh là xác của một nhóm trộm khác đã không mở được cửa, anh da đen lập tức dùng bom nổ phá cửa cho nhanh, phía bên ngoài lúc này hai con zombie alpha lại bắt đầu tiến đến, phải chăng chúng lại muốn thêm cống phẩm nhiều hơn, xem chừng tình hình rất là không hay rồi. Phía bên trong thợ khóa gặp phải vấn đề lớn, đó là lối vào bị cài mình trọng lực, ở cảnh khác ba người bạn của cô con gái đã bị zombie chúa tìm thấy. Phía bên này zombie nữ hoàng cũng đang muốn nói điều gì, anh trợ lý không hiểu vô tình phát động tấn công. Chính điều này đã làm chọc tức zombie còn lại, mà tiếng súng lại còn đánh động đến zombie chúa ở trong nhà. Lập tức con zombie lao lên tấn công mà đạn bắn thế nào cũng không cản nổi, nhanh chóng trợ lý đã bị nó đè lên. Rất may là nữ tướng kịp thời viên kẹo đồng nổ tung não, cứu thoát anh trợ lý một pha hết hồn, nhưng anh này không ý thức được tình hình, lại tiến tới lấy dây cắt cổ con zombie nữ hoàng, mà tiếng thét của nó đã kinh động tới zombie chúa, hóa ra anh trợ lý này cần lấy một cái đầu về cho tỷ phú Tokuda. Hắn muốn nhân bản ra một đội quan zombie cho riêng hắn, phía bên trong mọi người đã tìm ra cách để vượt qua bẫy mình, đó là lấy những con zombie về, rồi ném ngồi nhử phía trước cho chúng đi qua, quả nhiên cách này đã có tác dụng thật sự. Bước chân zombie cứ thế khởi động cơ quan, đạn bắn ra xối xả nhưng hắn không sao hết, chỉ mỗi đến cái bẫy cuối cùng thì làm hơi quá tay, nhưng dù sao cũng đã hết bẫy, hai người thuận lợi tiếp cận cánh cửa cuối cùng, bất ngờ lúc này chính phủ thông báo sẽ ném bom sớm hơn dự kiến, chính xác là ném luôn sau chỉ hơn một tiếng nữa thôi, trong khi này trực thăng bên trên lại lỗi tùm lum không sửa được khốn nạn thay đó là cách duy nhất để thoát khỏi cái địa ngục này phía bên anh thợ khóa chỉ còn mở sai một lần nữa thì sẽ bị khóa vĩnh viễn mà chỉ còn một cách duy nhất để mở, đó là cần sự yên tĩnh tuyệt đối để lắng nghe chuyển động của khóa. Đáng tiếc rằng chúa tể zombie đã cưỡi ngựa tới nơi, hắn đau đớn nhìn xác nữ hoàng đã chết, thôi quả này thế giới diệt vong chắc rồi. Phía bên trong lúc này thợ khóa cũng đã làm được điều kỳ diệu, cánh cửa thiên đường cuối cùng cũng đã mở ra, mà trên đời không có khung cảnh nào đẹp được đến như vậy, nhưng tổng thời gian trước khi bom nổ chỉ còn 20 phút, nên mọi người phải nhanh chóng di chuyển ngay. Phía bên này chúa tể zombie đã mang xác nữ hoàng về, Thật không ngờ hắn moi trong bụng cô nàng ra được một đứa con, zombie mà đẻ được thì đúng là em cũng đến lạnh. Chúa tể zombie lúc này lãnh đạo tất cả xác sống trùng alpha thiện chiến, bắt đầu con đường trả thù điên cuồng. Mà đến cả con hổ xác sống cũng tuân mệnh hắn, quả không hổ danh là một bậc đế vương, trong khi này kết đã chạy ra ngoài để đi tìm bạn. Đám alpha cũng bắt đầu tràn vào sòng bài, mà vì không tìm thấy con gái đâu, nên Scott cứ trần trừ không chịu lên máy rời khỏi mà zombie alpha đã tràn vào tới nơi rồi. Kỹ thuật bẻ cổ của hắn còn kinh điển hơn cả John Wick, quả nhiên mũ alpha có sức chiến đấu kinh người. Về võ thuật thì còn hơn cả võ sư người thật, rất may nam chính nó ở cái tầm đỉnh của đỉnh rồi, nên mới có thể hạ gục được hắn. Đến nước này cũng chỉ còn cách rời đi nhanh chóng, cả nhóm vội vàng trèo lên cầu thang, mà bên dưới còn hai người chưa kịp chạy, thì đám alpha đã phá thủng cửa thang máy chạy vào, ở phía trên thằng trợ lý lên khỏi liền chốt cửa chặn mọi người lại, bởi thứ ông chủ của hắn cần không phải là tiền, mà cái đầu của con zombie kia nó còn giá trị gấp hàng trăm lần nữa. Tạm biệt nhé cái lũ ngu ngốc, phía bên dưới chúa tể zombie cũng đã vào trong, Hắn đeo mặt nạ sắt nên mọi người bắn hoài không có tác dụng, anh ra đen ra hiệu sẽ ở lại chặn đường cho anh thợ trốn. Lúc này anh và hắn sẽ solo giáp lá cà với nhau, thật sự là zombie chúa có sức mạnh hơn người. Một con quái vật chiến trường như anh ra đen mà cũng không chịu nổi, phía nam chính lúc này cũng đang tranh thủ cắt tường. Vừa cắt vừa chiến đấu với Nu Alpha, quay lại anh ra đen đã bị tóm cổ, Đúng lúc nguy cấp thì anh thợ khóa quay lại cứu nguy ném anh ra đen vào phòng tiền, rồi bản thân hy sinh ở ngoài đóng cửa. Nhóm nam chính lúc này đã thành công cắt phá tường, phía thằng trợ lý cũng đã ra phía ngoài chuẩn bị rời khỏi nhưng khi kiểm tra thì cái túi thì phát hiện bị đánh cháo rồi mà con hổ đói cũng đã đứng ngay bên cạnh gặm nhẹ vài cái nát hết cả chân tay lúc này mới ước giá như có người hỗ trợ ai bảo cái tội chơi bẩn hãm hại người khác lắm vào nhóm nam chính còn ba người cũng đã ra được đến sảnh lớn dám zombie nhìn thấy liền báo cho đồng đội ngay kết quả lại phải xảy ra một trận huyết chiến chỉ ba người phải đấu với 100, bắn nhiều quá băng đạn cũng hết cũng may là ngày xưa quay tay nhiều nên khỏe ba người cứ thế phối hợp nhịp nhàng nhấp nhô nhấp nhô từng nhịp theo từng bước chạy đúng là những pha bắn súng đẹp mắt quá trời nhưng chả mấy chốc ba người cũng rơi vào thế yếu độ Missy cũng sắp bị chúng cắn rồi Nam chính vội vàng lao đến cứu nguy, xả ra hàng trăm viên đạn hạ gục kẻ địch. Đáng tiếc rằng anh Sở Chimmer đã bị cắn vào tay, những đồng tiền rơi xuống như là pháo giấy. Đã thế anh rút hết chốt lựu đạn quanh người, đồng quy vô tận cùng đám zombie cho hai người chạy thoát. Phía bên này cô con gái vẫn đang tìm bạn, mà ngay cạnh lại là thằng cảnh sát zombie. Nam chính và nữ tướng đã chạy lên tới nóc nhà, mà thằng zombie chúa cũng đã đuổi tới đít. Cô gái vội vàng lấy đầu con zombie nữ hoàng, rồi lấy súng đe dọa con zombie chúa tể cô sẽ ở lại cầm chân để cho hai người thoát đi trước nam chính vội vào trực thăng bay lên nhưng tranh thủ lúc cô gái không để ý tên chúa tể cầm một thanh sắt phóng xuyên người vào tường mà trên tay cô vẫn cầm cái đầu sống cô nhẫn tâm thả đầu xuống dưới tòa nhà tại sao loài người lại ác độc với tôi thế chứ tao chỉ giết người cho vui tôi mà chúa tể zombie gào lên lòng đầy căm hận Thời gian đến lúc bom hạt nhân nổ chỉ còn 9 phút, nam chính vẫn quyết định bay vòng lại để tìm con gái yêu, mà cô gái cũng đã tìm được hai người bạn. Zombie chúa hiểu ra cũng vội quay về tòa nhà, nam chính lập tức xuống dưới để tìm con gái, không may rằng con gái lại đi hướng khác rồi, một cô bạn cũng đã bị tên cảnh sát cắn, mà điều kinh dị hơn còn đang tiếp tục sau đây, bởi chúa tể zombie cũng đã tiến tới, cả hai người sợ hãi bỏ chạy thục mạng, tiếc rằng cánh cửa lại kẹt cứng chẳng mở được vào trong. Chiến đấu một hồi cô gái cũng bắn hết đạn, thằng zombie thấy vậy cứ thế lao lên, vừa hay lúc này ông bố xông ra kịp lúc, bắn một quả phóng lựu tạm thời chặn được đường chúa tể zombie, cả ba vội chạy lên tầng nhưng không thấy trực thăng đâu cả, chả nhẽ lại chết ở đây hay sao? À không bà lái trực thăng lương tâm cắn dứt cũng đã quay lại, nhưng khi ba người còn chưa kịp vui mừng, thì zombie chúa tể đã đến đứng ngay phía sau, máy bay vội vàng cất cánh nhưng không còn kịp, hắn đã lấy đà nhảy sang bay vào trực thăng, khiến trực thăng mất lái lao xuống bay loạn choạng, còn nam chính và zombie cứ thế đánh nhau, thật không may súng bóp có bắn trúng vai người lái, khiến trực thăng mất lái càng mất lái thêm, đến lúc vừa bay ra được khỏi vùng ngăn chặn, thì xương tay của nam chính đã bị bẻ gãy mất rồi, phía bên ngoài tên lửa hạt nhân cũng bay gần tới điểm va chạm. Cô con gái lúc này lấy bình cứu hỏa phăng đầu tên kia, không ngờ rằng ông bố lại bị con chúa tẩy cắn, đúng lúc này bom hạt nhân cũng nổ. Ông bố kịp thời cầm được khẩu súng, nhét thẳng một viên kẹo vào não khiến hắn nổ tung, vừa hay sóng xung kích cũng ập tới, đẩy chiếc trực thăng loạn choạng rồi rơi xuống mặt đất. Lúc sau cô gái tỉnh lại vội vàng tìm bố, nhưng ông bố cũng sắp biến thành zombie mất rồi. Hai bố con đã giận nhau hơn 10 năm không hề nói chuyện, chỉ vì bận việc chẳng có thời gian tâm sự với con. Bố rất xin lỗi vì luôn để con chịu thiệt, thôi coi như đây là điều cuối cùng bố có thể giúp đỡ con. Thực ra người cha bao giờ cũng yêu thương con gấp vạn, mong là đủ tiền cho con đi học đại học, nhưng điểm yếu là chẳng biết cách thể hiện tình cảm với con. Một lúc sau ông cũng đã biến thành zombie, cô con gái chỉ còn cách phải kết liễu ông ấy. Mà còn chưa kịp nói rằng con yêu ba, phía bên trong anh da đen cũng đứng lên từ căn hầm tiền đã vỡ, vác theo mấy bao tải tiền đi về nơi xa rồi lập tức thuê luôn một máy bay tư nhân cực đẹp, cùng hai nữ tiếp viên bay đến Việt Nam, nhưng đang khi uống rượu anh lại có biểu hiện lạ, biết mình không ổn nên anh trốn vào phòng riêng và phát hiện ra mình cũng đã bị cắn. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha.